à, thị trường uh, chứng khoán cuối năm có cái gì à, có lẽ còn một vài ngày nữa là chúng ta sẽ kết thúc uh, năm 2022 à, một cái năm và chúng ta thấy là có nhiều cái biến động và năm mới chúng ta chuẩn bị bắt đầu để chúng ta bước sang một năm mới có nhiều cái hy vọng niềm tin và đặc biệt là có kế hoạch trang bị cho chúng ta kế hoạch kiến thức nền tảng như nào để chúng ta đầu tư năm 2005 mèo một cách tốt nhất ạ Xin chào quý vị các bạn Thế thì ờ, trước khi bước sang một năm mới thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn sang năm cũ cũng như là chúng ta xem là uh, thực tế hiện tại thị trường đang ở đâu hello hello xin chào mọi người ạ xin chào tất cả anh chị em xin chào tất cả mọi người xin chào tất cả mọi người Xin chào mọi người nghe rõ chưa ạ? À, trước khi chúng ta nói về tại vì uh, trong quá trình đầu tư uh, thì các chúng ta cũng cần hiểu đơn giản đó là gì ạ? À, đơn giản đó là đầu tư đó là chu kỳ. Các bạn nhá, đầu tư nó một chu kỳ. Chu kỳ. Thế thì bây giờ trước đây thì chúng ta nhìn thấy đây là một chu kỳ bất cứ cái đoạn nào chúng ta cũng cần phải biết chu kỳ nó đang ở đâu đấy thì mọi người thì đây là một chu kỳ lớn này chúng ta nhìn ạ một cái chu kỳ có những cái chu kỳ nhỏ chu kỳ nhỏ lên xuống sau đó một chu kỳ mới lên xuống và một quá trình tái tích lũy rất là dài lên xuống và quá trình này cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở chu kỳ lên tương tự như vậy là một chu kỳ ở giai đoạn năm 2016 17 rất là lớn dài đúng không thế thì câu chuyện bí mật ở đây đó gì ạ bí mật ở đây Từ sau một chu kỳ dài như này thị trường bắt đầu lại đảo chiều đi xuống và chúng ta thấy là mất rất nhiều thời gian trước khi tái tích lũy để bước vào một chu kỳ mới và chu kỳ này nó cũng không ngoại lệ đúng không nó cũng không ngoại lệ tức sau khi sự phân phối và thị trường bước vào đợt giảm mạnh thì đâu đó nhiều nhà đầu tư bỏ qua lỡ những cái cơ hội chúng ta gọi là bùng nổ keo đà và sau đó thì ạ à, chúng ta mua ở trên những cái vùng chúng ta gọi là đỉnh và sau một thời gian chúng ta cảm giác là gì ạ à? sau một thời gian rất dài chúng ta cảm giác là chán nản sợ hãi không muốn nghe nữa thì lúc đó thị trường có thể bước vào một chu kỳ mới một chu kỳ mới nên câu câu chuyện đây đó gì ạ à? để chúng ta biết khi nào thị trường bước vào chu kỳ mới thì chúng ta cần phải tìm ra chúng ta gọi là những điểm nhấn nha các những điểm nhấn quan trọng vậy cái cốt yếu ở đây là nếu thị trường đi lên được hay không đi được thì nó cần phải gì ạ có dòng dẫn dắt cái sai lầm lớn ở ngoài kia đó là gì ạ chúng ta yêu thích cổ phiếu chẳng hạn bạn yêu thích một cổ phiếu nào đó và bạn mắc kẹt trong cái nhóm cổ phiếu đó mãi mãi không thoát ra được và cuối cùng chúng ta bị thua lỗ nên việc đầu tiên là chúng ta cần phải xem là cái thị trường tổng thể nó đang bước vào một giai đoạn nào và điều thứ hai đó là thị trường không có sự tích lũy thì nó không thể đi lên được xa nên nếu chúng ta kỳ vọng kỳ vọng mà không biết thị trường khi nào tiếp tục tăng xa hay là tăng dài tăng ngắn thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro ở đây chúng ta thấy như sau ạ à? sau khi thị trường chúng ta gọi là có dòng tiền lớn tham gia vào à, tại sao dòng tiền lớn tham gia vào bởi vì thời điểm này khi tỷ giá giảm rất mạnh các bạn nhìn thấy là trên cái biểu đồ tỷ giá giảm rất mạnh và có dòng tiền lớn nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào và sau đó gì ạ đã có rất nhiều nhà đầu tư chốt lợi nhuận ở đây và quá trình tái tích lũy trong đây gọi là quá trình tái tích lũy lại đang bắt đầu vậy quá trình tái tích lũy này có tiếp tục diễn ra hay không thì chúng ta đang nhắc đến một cái phiên chúng ta gọi là phiên bùng nổ bùng nổ quyết liệt ở đây ạ à? tại sao chúng ta cần phải phiên bùng nổ quyết liệt ở đây bởi vì đã có một lượng lớn đúng không lượng lớn nhà đầu tư bị kẹt ở đây nên cần phải hấp thụ một lượng lớn dòng tiền trước khi có sự xác nhận đi lên thời điểm này nếu để xác nhận đi lên thì phải có dòng tiền lớn vậy theo các bạn dòng tiền lớn nó phải thuộc một cái nhóm ngành nào chứ không phải là chúng ta nghe một cách mang tính chất là là cảm tính đúng không cảm tính thế thì bây giờ câu chuyện ở đây là dòng tiền lớn ở đây đó là gì dòng tiền lớn là gì vậy dòng tiền lớn ở đây đó là sự xác nhận sự xác nhận với khối lượng lớn giá tăng mạnh sự xác nhận là một cái phần quan trọng và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại xem là nếu thị trường có sự xác nhận thì cái nhóm cổ phiếu nào có thể có dòng tiền lớn đầu tiên chúng ta check một chút về các cổ phiếu vốn hóa lớn à, đây là cái cổ phiếu ngân hàng BIDB à, với việc mà dòng ngân hàng đặc biệt là những ngân hàng quốc doanh trong thời gian tới có thể là những cái dòng mà hưởng lợi khi mà quá trình này tăng chúng ta gọi là tăng quy mô hay là tiếp tục phát hành và những ngân hàng này hiện tại cái lợi nhuận cũng đang khá là tốt à, tuy nhiên thì chúng ta cần phải quan sát thêm một vài cổ phiếu ngân hàng khác nữa à, một cổ phiếu ngân hàng chúng ta cũng thấy rằng gì ạ cái quá trình tích lũy khá là tốt và hôm nay chúng ta thấy là một phiên tăng rất mạnh giả sử sau khi rũ bỏ thì nếu trong trường hợp bạn mua phiên này thì về cơ bản là ok à, tuy nhiên thì ạ à, ở đây là một cản khá là lớn đúng không ạ nếu cái phiên hôm nay mà nó tạo ra động lực để gì ạ à, bây giờ hiện tại chúng ta có 8 8 hơn 8 triệu 9 triệu rồi động lực để vượt qua con số này thì cái xác suất khả năng thành công là cao đúng không đây là xác suất là cao nên đây là là sử đây là chúng ta gọi là một cái điểm à, tham gia một cách an toàn chúng ta gì ạ à? đấy thế thì câu chuyện đây là gì ạ à? đấy là cái cổ phiếu tiên phong banh tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải xem là gì ạ còn những cái cổ phiếu nào có độ an toàn hay không chẳng hạn đây một cổ phiếu như này chúng ta có thể an toàn không thì là cổ phiếu Vietcombank chẳng hạn cổ phiếu Vietcombank khối lượng lớn vượt qua đỉnh như này nhưng sau đó quá trình hồi khối lượng thấp như này thì nó lại không an toàn đúng không nó không an toàn thế nên ờ, chúng ta thế là chúng ta cần phải lưu ý cái điều này đúng không thế thì bây giờ câu chuyện đấy là vậy khối lượng của hôm nay nó đã đạt được bao nhiêu ạ nếu chúng ta nhìn xem là khối lượng của hôm nay ở ờ, hiện tại thì chúng ta được khoảng độ 97 98 triệu cổ phiếu và một cái phiên mà để tạo ra động lượng lớn thì khoảng ít nhất là khoảng 200 triệu cổ phiếu thì lúc này nó sẽ ổn định hơn à, tuy nhiên thì gì ạ nó có một cái góc nhìn khác đó là gì ạ khi mà thị trường bước vào chen và có thể nó sẽ có một giai đoạn tích lũy khá dài ở trên phía trên này thì chúng ta đi tìm những cái cổ phiếu mạnh nhất nha tìm những cổ phiếu mạnh nhất trong những đoạn này như giả sử chúng ta thấy MB nếu MB nhìn những cái ở ờ, khối lượng lớn ở vùng này thì cái xác suất để MB thoát ra khỏi nền tảng giá thì chúng ta cần phải thêm thời gian nữa bởi vì thứ nhất là cái những cái đỉnh này là cái đỉnh khối lượng khá là lớn ở đây chúng ta tính là khoảng độ 14 ờ, triệu cổ phiếu và hiện tại thì hôm nay chúng ta quan sát thì MB đang được là hơn 11 triệu cổ phiếu à, Tuy nhiên thì có hai cái kịch bản mà các bạn có thể à, lựa chọn cách mua nếu mà cái cổ phiếu biến động lớn này thì các bạn lựa chọn là sau khi nó vượt đỉnh hôm nay và nó test lại trong trường hợp test lại khối lượng thấp thì bạn mua ở nhịp sau ok hơn an toàn hơn còn trong trường hợp khối lượng ở đây nó không đủ nó không đạt thì cái việc mà nó không đạt vượt qua cái đỉnh này thì nhiều khả năng nó sẽ bị gãy tiếp nên trong trường hợp như này thì chúng ta sẽ gì ạ có thể mua ở phía trên này nó giá rất cao và chúng ta sẽ gì ạ bị lỡ cơ hội đó là gì ạ chúng ta phải đợi quá trình test lại chúng ta nhìn thêm một vài cổ phiếu khác trong cái nhóm này như là cái nhóm mà chúng ta nhìn thấy như là Techcombank à, Techcombank thì hôm nay chúng ta cũng thấy là cũng có dòng tiền lớn tham gia vào nhưng phía trên này chúng ta cũng thấy là đang có sự mắc kẹt kẹt một khối lượng lớn vậy để vượt qua cái mắc kẹt hay không hiện tại thì Techcombank hôm nay chúng ta thấy là việc khớp lệnh khoảng độ ở đây chúng ta nhìn là hơn hơn 3 triệu đúng không ạ chúng ta xem à, hơn 3 triệu thì trong trường hợp để tạo ra một cái phiên khối lượng lớn tại vì những cái vùng này chúng ta nhìn là 8 triệu không không vừa đâu ạ những cái vùng này nên chúng ta cũng cân nhắc thêm một chút nữa để chúng ta xem là việc có vượt thoát ra khỏi vùng này không câu chuyện ở đây với các bạn đó là gì ạ vậy tôi cứ mua trước làm gì ạ cái vấn đề ở đây đó là gì ạ tôi cần sự an toàn vấn đề ở đây là gì ạ tôi cần sự chắc chắn vấn đề ở đây là gì ạ tôi cần gì ạ yên tâm để khi mà cổ phiếu tham gia nó phải có được gì ạ một là nó lên nó lên luôn hai là gì ạ nếu trong trường hợp nó giảm thì độ an toàn cái độ rủi ro nó thấp thế câu chuyện ở đây là nếu trong trường hợp nó vượt qua đây thì về cơ bản nó cũng giống như là cổ phiếu gì ạ nó giống như cổ phiếu gì ạ à? nó giống như cổ phiếu MB nó là gì ạ à? nó có thể test lại nó có thể test lại trước khi bước vào một chu kỳ mới nha nó có thể test lại bước khi bước vào chu kỳ mới nên chính vì vậy chúng ta hãy gì ạ à? đợi cái sự xác nhận thì chúng ta mua ok hơn hôm nay chúng ta thấy một cái cổ phiếu khá là à, HTG đã thế đây là một cổ phiếu mà các bạn cũng thấy rằng là là một cổ phiếu đầu tư công vậy cái cổ phiếu này với khối lượng ở cái đoạn này chúng ta nhìn thấy là khoảng bao nhiêu ạ à, chính xác ở đây chúng ta xem là khối lượng của nó là khoảng 36 gần 36 triệu cổ phiếu thì với cái phiên hôm nay thì cổ phiếu này cũng đạt 18 triệu phiếu thì cái việc vượt thoát ra cái vùng này nếu có sự xác nhận thì đây cũng là một cái gì ạ tín hiệu tốt cho cổ phiếu này bởi vì cổ phiếu này trong quá trình đi lên thì trong trường hợp xác nhận căng cứng khối lượng ở đây thì đây cũng là một cái gì à? điểm nhấn cho cổ phiếu này tuy nhiên cổ phiếu này nếu các bạn mua thì cơ bản là nó sẽ gặp cái vùng này có thể nó vượt qua đây là cái vùng cản rất lớn và quá trình cản này nó cần rất nhiều thời gian trước khi bước vào một chu kỳ tăng rõ hơn <clears throat> thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là mới thị trường thì luôn luôn nó có thì thỉnh thoảng nó sẽ có những cổ phiếu mạnh hơn thị trường nhưng không phải là chúng ta sẽ lựa chọn một cách là gì ạ là chúng ta yêu thích và chúng ta xem lựa chọn chẳng hạn như là bây giờ chúng ta lấy một cái cổ phiếu như này các bạn thấy là tôi tích lũy khá là lâu rồi đúng không ạ đây là cổ phiếu điểm nhấn rất là mạnh thế thì khi mà cổ phiếu có điểm nhấn như này mà tích lũy dài như này thì cái việc mà gì ạ chúng ta thấy rằng là nếu anh chị em nào có kinh nghiệm nhả thế thì cái, chúng ta đợi cái sự xác nhận này đúng không đợi cái sự xác nhận này là một điều rất là quan quan trọng đó là chúng ta đợi cái sự xác nhận này đấy các bạn nhá đợi sự xác nhận này thì các bạn thấy là độ an toàn sẽ rất là cao như con trường hợp các bạn mua trước chẳng thế Dũng đưa như thế các bạn mua trước thì trong một vài trường hợp cổ phiếu sẽ bị gãy và chúng ta sẽ bị rủi ro trong quá trình đầu tư à, Dũng sẽ nói một cái cổ phiếu của một bạn đó là gì ạ P đây, đây là cổ phiếu này à, cổ phiếu này thì về cơ bản cũng là ok ạ ok nhá đây cũng là cổ phiếu mà à, các bạn thấy không ạ nếu mà các bạn thấy điểm nhấn này thì ok không ạ đúng không đây là cái điểm mua đấy thì các bạn thấy là đây là cổ phiếu có điểm mua sau khi test lần thứ nhất test lần thứ hai và có điểm mua này thì ờ, chúc mừng nếu bạn nào đã mua cổ phiếu này và đây là điểm mua có sự an toàn rất là cao bởi vì cái vùng này này nó test và sau khi test xong nó siết chặt vậy chúng ta thấy là điều siết chặt tuyệt vời không ạ à, bạn à, lương vũ phúc là chúng ta thấy là nếu chúng ta thấy là một cổ phiếu được siết chặt thì nó sẽ có độ an toàn rất là cao và cổ phiếu này là cổ phiếu nó có độ an toàn rất là cao nếu các bạn đã tham gia vào cổ phiếu này hôm nay cổ phiếu này khớp được uh, 890.000 cổ phiếu thế thì từ ờ, góc độ thị trường trong thời điểm này thì quan điểm cá nhân của Dũng thị trường có thể sẽ bị có những rung đắc rất lớn khi mà có dấu hiệu vượt đỉnh à, tuy nhiên thì trong thời điểm này chúng ta sẽ có những cái cổ phiếu mang tính chất là gì ạ đơn lẻ sẽ chạy ở ờ, à, trước đây thì thị trường nó bước vào một chu kỳ lớn như này giảm lớn như này thì ờ, gần như là Dũng hạn chế thỉnh thoảng có những sóng này Dũng có thể chia sẻ các bạn hoặc là những cái sóng hồi này và chúng ta biết rằng là với cái việc hồi như này khối lượng phân phối lớn và phía trên này yếu thì về cơ bản nó sẽ giảm tiếp à, tuy nhiên thì ở trong cái vùng này là cái vùng mà chúng ta thấy là cái khối lượng của dòng tiền tham gia khá lớn và đặc biệt là cái xu hướng của dòng tiền nước ngoài tiếp tục tham gia Việt Nam khi mà tỷ giá giảm rất mạnh nên ở trong vùng này sẽ là cái vùng mà gì nếu các bạn như là bạn vũ hương phú vũ này bạn lựa chọn những cổ phiếu dạng như vậy thì chúng ta sẽ là chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội uh, trong thời gian tới thế đây để chúng ta gì ạ uh, có thể hiểu rõ hơn về cách mua bán lựa chọn cổ phiếu như nào thì uh, từ giờ đến tết dương lịch dũng sẽ có rất nhiều những video về phân tích các nhóm cổ phiếu các ngành để các bạn có thể tham khảo nhận biết ra được uh, câu chuyện ở đây đó gì ạ câu chuyện ở đây đó gì ạ những bạn nào một là các bạn theo dõi thì các bạn cần phải theo dõi từ a đầu đến cuối tại vì theo dõi một cách gì ạ nó nó nó nó không hết á dẫn đến một câu chuyện đó là chúng ta ta nó không đi nơi trốn và khi chúng ta không có kết quả thì chúng ta sẽ có những cái lời lẽ nó không tích cực trong những cái chia sẻ của Dũng nên hãy gì ạ một là xem xem hết chương trình không không xem thì tốt nhất là gì ạ dừng để chúng ta sẽ tìm kiếm hệ thống phương pháp nào đầu tư phù hợp chúng ta đầu tư đấy thế thì đây là một bạn là Khánh An thì em thấy là đẹp quá đúng không ạ đấy, nó đẹp mà thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu thì chúng ta mới biết rằng là tại sao có những bạn biết là cổ phiếu đẹp tại sao những người lại không biết cổ phiếu đẹp nên chính vì vậy chúng ta phải lựa chọn xem là trong nhóm cổ phiếu của chúng ta thời này nó rất là ít số lượng rất là ít nó chỉ có một nhóm cổ phiếu chúng ta gọi là tuyệt đẹp thôi còn số đông nó sẽ gì ạ nó sẽ không mang lại giá trị chúng ta nên ờ, để chúng ta nắm rõ được và Tết này Dũng sẽ có rất nhiều các gì ạ cái chia sẻ à, kiến thức hữu ích để giúp cho các nhà đầu tư có kiến thức à, chuẩn bị sang năm 2023 với quan điểm cá nhân của Dũng thì à, nó khác số đông người kia đó là có thể là giữa hoặc là ký bắt đầu quý 2 năm 2023 này là thị trường sẽ có những cái tia sáng mới bởi vì lạm phát có xuống giảm tỷ giá đã giảm rất mạnh rồi thì chẳng có lý do gì ạ là chính phủ sẽ đưa ra những biện pháp nới lỏng tức là chúng ta gọi là có thể kích thích kinh tế của dạng nhỏ nào đó cái điều thứ hai đó là gì ạ à, chúng ta là năm nay chúng ta việc mà chúng ta đầu tư công là một trong những cái mở rộng rất lớn nên tất cả những cổ phiếu đầu tư công năm nay như là đây là những cổ phiếu như này chúng ta cũng cần lưu ý à, tuy nhiên thì thời điểm này các bạn đừng có mua vội nha tại vì nó đang gặp cái cản rất lớn đừng mua hay là cổ phiếu KSB KSB thế thì một số bạn sẽ thấy là KSB nó lên đến vùng này ạ vùng khoảng độ 25 này thì nó lên quá cao từ 20 lên đến 2 từ à, cứ cho là 19 này lên đến 25 26 đúng không thì nó đây cũng không phải là lớn bởi vì chúng ta biết là cổ phiếu này khi nó lên nó sẽ cần thời gian tích lũy như này đây chúng ta nhìn nhá đây là quá trình thời gian tích lũy rất là dài Đấy, sau khi thời gian tích lũy dài thì nó mới à, bước vào một chu kỳ tăng tốc được nên chúng ta cũng không có quá gì phải vội tại vì những cái cổ phiếu mà lên được nó cần phải thời gian tích lũy dài và làm thế nào để biết thế nào tích lũy dài thì uh, mong rằng các bạn hãy đặt tất cả câu hỏi ở phần bên dưới để Dũng sẽ làm những cái chủ đề video nhá làm chủ đề video để gì ạ à, gửi đến các bạn giúp cho chúng ta có góc nhìn à, đầu tư trong năm 2023 xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo